về cái vấn đề mà xe trái phép á, thì cái này là phải quay phim phải chụp hình phải biết là biển số xe đó là của ai à, ai đứng tên xong rồi thì chúng ta qua bữa sau chúng ta phục rồi là, là coi như là đón tại nhà rồi đón tại hiện trường thì bắt giữ thu hết các cái đội xe đó giam sạch hết quan trọng là chúng ta có đi làm không